Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà Thăng Minh 7 Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về hàng để phục vụ các bác à, ngày Tết các bác nhé Mẫu à, súp hơi 40 các bác nhé Đây là một mẫu súp hơi mới của DB Acoustic à, Với phong cách thiết kế mới vuông vức hơn Đẹp hơn và công suất lớn hơn các bác nhé Thì hiện tại à, mẫu à, súp hơi 40 này hiện tại đang có giá trị là 7 triệu 200 nghìn đồng Được cập nhật giá mới luôn rồi các bác nhé Mà, Tất cả các mẫu súp cũ thì bên nhà Thông Minh 17 đã bán hết và mẫu súp điện 30 À, có giá trị là 5 triệu 200 nghìn đồng này mẫu súp điện 30 của thương hiệu TD Autic có giá trị là 5 triệu 200 nghìn đồng này và mẫu súp điện 40 hôm nọ hết hàng thì hôm nay lại tiếp tục có hàng về cho các bác các bác nhé à, phỉ uh, súp này thì là màu đẹp hơn phủ piano bóng có thương hiệu logo thương hiệu uh, ờ, TD Autic R đây đó sản phẩm chính hãng uh, Technology đó súp điện 40 các bác nhé có giá trị là 6 triệu 500 nghìn đồng và một mẫu loa EV cao cấp Limited uh, sử dụng củ Check Selection của Italia. Mẫu loa TD này thì hiện tại đang có giá là 18 triệu các bác nhé. Đây. Đại lý ủy quyền nhà thông minh 17 các bác nhé. Chứng nhận nhà thông minh 17 là đại lý ủy quyền của thương hiệu TD Acoustic. Đó. Đại lý ủy quyền của thương hiệu DB Acoustic các bác nhé. Các bác nào mà quan tâm đến những sản phẩm chất lượng chính hãng ngay tại thành phố Thái Bình thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em để được nhận uh, thông tin về sản phẩm và báo giá các nhé. Loa thì hiện tại bên nhà em đang còn một số mẫu như là loa AZ112 à, 2Z12 thì à, cái mẫu này là mẫu loa đồng trục các bác nhé đó còn mẫu này là mẫu loa cell top chất âm cực hay mới về lưới e căng dày dặn full 30 các bác nhé của uh, công ty cổ phần AVV Việt Nam nhập khẩu đó thương hiệu cell top một trong những uh, thương hiệu uh, top đình đám về âm thanh à, Tiếp theo đó là mũ loa EV12 Một mẫu thiết kế mới Đến từ thương hiệu DB Autic Thì bên em về được à, còn ờ, hai đôi các bác nhé Bán cũng khá là nhanh hết hàng Và một số mẫu mic thì hôm nay hàng bên nhà em về các bác nhé Quản lý nguồn thì bên em về được 20 con các bác nhé PS602 Về được 20 con PS602 à, Mic thì đây hiện tại đây chúng ta có một số mẫu mic như là TD Acoustic M8, M12, M18 và một mẫu uh, mic VIP cao cấp nhất của TD Autic đó chính là MK28 VIP là một mẫu ờ, mẫu mới thì mẫu này hiện tại đang có giá trị là 3 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé đó mẫu này đang có giá trị là 3 triệu 500 nghìn đồng thì vừa mới về thì bác nào quan tâm để có thể qua nghe xem trực tiếp và trải nghiệm van hiện tại bên nhà em đang có vang số S690 này màu đen mới về các bác nhé và vang số uh, dòng X mà em hay sử dụng ghép cho các bác chất âm cực kỳ hay 4 triệu 7 đẩy thì bên nhà em hôm qua về được 10 cục 2.8L các bác nhé để phục vụ các bác đẩy 4 kênh thì chỉ còn 3 cục nữa là hết đó có một số sản phẩm về thì em quay cho các bác xem hiện tại à, về dòng CF e thì bên nhà em có một mã đó là CF e chính hãng đến từ tương công ty cổ phần AV Việt Nam FS112 đẩy CFP e 2800 cá heo các bác nhé đó vang số và mic không dây M12 hai, thì bên em đã chuẩn bị, bị uh, quất đào về để chơi và Tết và chuẩn bị uh, chỉ còn 3 ngày nữa là nghỉ Tết rồi các bác nhé nên là anh em nào quan tâm thì có thể là mua lẻ mic này mua lẻ vang này mua lẻ đẩy thì có thể qua trực tiếp nhà thông minh 17 để được tư vấn trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm chính hãng mang tới đến từ thương hiệu TD Autic, DB Autic, CF, STD Audio đó nhà thông minh 17 thì ờ, hiện tại đang phân phối chính hãng ba thương hiệu đó tại thành phố Thái Bình. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm chất lượng chính hãng, không mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì có thể alo trực tiếp qua kênh của nhà thông minh 17 các bác nhé. Đây là một số sản phẩm mà bên em trưng bày. Còn các bác lấy thì là sẽ đóng hộp mới tinh 100% các bác nhé. Đó. Súp này. Súp này về được 3 quả các bác nhé. Súp này em đã về được 3 quả. Súp này về bây giờ hiện tại trong kho còn 5 quả. Súp này còn 5 quả này các bác này. Súp này thì hôm qua về được 3 quả. Đó số lượng thì cũng chỉ còn 3 à, đến 10 chiếc thôi bởi vì công ty cuối năm thì người ta hạn chế bốn đơn vị mỗi đơn vị đại lý chỉ được lấy 10 sản phẩm một lần đó một công hàng về thì bên bên em chỉ lấy được 10 sản phẩm thôi các bác nhé qua lấy được 10 con đầy này đó 10 bộ mic này đó số lượng chỉ có khoảng tầm 3 đến 10 sản phẩm thôi các bác nhé anh em nào quan tâm đến sản phẩm chất lượng chính hãng thì nhanh tay alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh 17 để dưới màn hình đây à, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo